sau đây thì tôi lại tiếp tục đánh thử cho anh em kỹ thuật đánh bằng con máy iPhone này đánh thực tế luôn không phải thử tùng gì cả bây giờ tôi sẽ đi tôi test luôn cho anh em xem đánh liêng liêng ba cây và cào đánh thực tế xem là trong một trận chơi thì tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ được bao nhiêu và bây giờ tôi sẽ dùng tay nghe đánh bằng tay nghe coi như là mình đang đánh ở trong trận chơi luôn nhé không thể là test bên ngoài trận chơi làm gì cả nhé lắp tay nghe vào đánh như bình thường luôn như lâm trận luôn lắp tay nghe vào bây giờ mở trò chơi vào sơ sơ nhé trước khi ờ, ờ, lâm trận thì ừ, đấy, số người chơi bốn người tôi sẽ đánh ờ, báo nhà nào lớn nhất tôi sẽ biết được nhà nào lớn nhất và có thể cho được nhà về nhà mình lớn nhất bây giờ lâm mận trận trận trận chơi máy khóa màn hình để đây anh em đánh nhé đánh bốn nhà thì cứ thoải mái đặt bài đặt bài đây bốn nhà đấy nha xin lỗi anh em đây là bài kính mà sao máy nó không báo đây gọi là bài báo bài nó phải đúng bài nó mới báo anh em nhé không thể lôi bài với vẩn nào mà nó báo được à, bắt đầu đấy nhé máy báo đấy máy báo 2 nhà số 2 lớn nhất máy báo 2 nhà số 2 lớn nhất tôi chỉ cần bỏ đi <coughs> một lá bài của tôi sẽ lớn nhất chia xanh chín luôn không có gì gọi là <coughs> đây là tôi đang đi tiếp cho đánh liêng nhá ừ, chín nước này anh em chín nước nhé chín nước là to nhất rồi, không ai tố láo được nhà là một nhà bảy này, một nhà năm này một nhà năm nữa này chín nước thì bây giờ tôi cầm trương luôn từ cả đêm anh ăn hết tiền luôn mà tôi nhất cho kênh cắt thoải mái tôi đang chỉnh lại cái tai nghe thì máy báo bốn máy báo nhanh lắm tôi cháo bốn lá xuống chia cháo ba lá xuống nhà tôi đảm bảo sẽ lớn nhất thôi anh em xem nhà 7 máy báo à. máy báo hai máy báo hai tức là nhà số 2 lớn nhất bỏ đi một lá xem mấy nhà đánh bốn nhà đánh chuẩn rồi máy 34 kéo xuống 3 lá đây là đánh món gì kênh cho nó để nó kênh bài thoải mái anh em chín nước này chín nước to nhất là này. anh em nhớ là trong một trận chơi không bao giờ nên đánh ở những cái chỗ nó sần sù trên đệm không bao giờ chuẩn được anh em nhé còn nếu mà ngoài đánh thẳng như này thì không bao giờ xịt được vừa lại chỗ này còn chỗ cao chỗ thấp ba và đó đi hai bài của tôi không bao giờ thua điểm này. 8 9 10 này liêng này to nhất luôn 8 9 10 anh em này. đánh tôi đang đánh thực chiến cho anh em tiền tôi để trên máy nhé cắt bài đi cắt bài lên số 1 nhà nhà tôi nhất này đánh bằng tay nghe nhé quy ca thịt này à, cắt bài vẫn được quy ca thịt nhé máy đánh thì đánh cả đêm đánh như này thì không tăng tích gì cả bây giờ nhé trong một trận chơi để đây nó cắt bài thì nó sẽ cắt ra đây cắt tiếp ra đây đúng không máy báo hai mình bỏ đi một mình chia thôi chuẩn tuyệt đối luôn nhà mình 6 nước nhất toàn tập thử từ nãy giờ hầu như là không có bắn thua kênh bài thoải mái 4 đặt bài trong máy báo luôn chia cho bài tôi lúc nào nhé anh em nào có nhu cầu thử máy thì liên hệ vào số điện thoại 0868 02 95 ở bến xe miền Đông nhé à. 5 điểm cũng không ai tố láo được ờ, hoặc là 0974 07 à, Hà Nội nhé chúng tôi có hai chi nhánh máy vào 4 để nghiêm này chia thì nhà số 4 sẽ lớn nhất này nhà số 4 năm nữa nhà số 4 lớn nhất chuẩn luôn nhé khi đánh máy này thì anh em cứ tự tin là đánh thôi sổ bài nó vẫn báo nhé ba bỏ đi hai thì nhà mình sẽ nhất thôi nhà mình chín nước chín nước là nhất rồi trong một trận đánh như này ví dụ có thêm một người nữa vào đi đang chơi thì có thêm Đấy, tôi đã tăng thêm người chơi ấy bây giờ đánh 5 nhà nhá hai bỏ đi một chia 5 nhà nhà tôi thứ nhất nhà có chín nước anh em xem nhà cuối cánh này 8 nước thì có một vỡ mồm Đấy cối cánh tám nước ờ, nhà tôi đi năm chục cối cánh tưởng tôi đuổi số thêm 2 lít tôi để thêm tiền đi thôi đánh thì tôi đang đeo tai nghe đánh nha máy báo một chia luôn ăn tiền luôn năm nhà 6 nước 6 nước là thắng rồi hai một nước chết này ba nước chết bốn nước chết một nước chết đấy cái đánh từ nãy giờ các bạn sẽ có thua được không không thể nào thua được máy báo bốn bỏ đi ba lá chia bài này thì là mình lại chín chín nét cụ luôn chín nét cụ ấy. này này chín thua nhé Đấy, anh em xem máy đánh iPhone máy Samsung tốc độ đều rất nhanh anh em có thể lên tận nơi test hàng bảo hành cho anh em một năm máy đánh lỗi về kỹ thuật máy báo 4 mình sẽ cháo ba lá tôi đeo tai nghe thì không ai có thể nghe thấy chỉ có tôi nghe thấy thôi anh em xem chín nước này bài lúc nào to điểm nhất nhé. đánh liêng đánh bài cào binh sâm sục xá đều được hết xí ngầu đánh được hết xí ngầu đánh ngầu hầm đánh được hết này máy báo một chia luôn thua này nhà này vẫn thua này bài tôi có tí điểm mà nhiều nhà thua Đấy. bài có ít điểm này không ai thắng được đặt bài nó máy báo luôn này. máy báo một luôn này chia luôn này. chia nhanh này. 8 nước này 10 chết này ba chết này ba chết này bảy chết này anh em thấy không bây giờ đánh 5 nhà một nhà hết tiền thì ta lại đánh xuống 4 nhà một nhà loại ấy đây là bốn nhà này máy bóng một chia luôn bốn nhà tôi là bốn năm sáu anh em thấy không máy đánh có xịt được đâu máy tai nghe 10 bộ bài ship hàng tận nơi thử hàng tại nhà anh em nào có nhu cầu thì liên hệ vào 097407 thứ ba hoặc 0868 02 từ quý 5 tư vấn cho anh em về đây, đây là chiếc tai nghe nhỏ ta đang đút ở trong tai lôi anh xem Đấy. cái màu đen này, này cái màu đen này là khi mình đeo vào tai thì sẽ không ai nhìn thấy được anh em đeo vào tai nhé không ai nhìn thấy được Đấy, máy báo một cứ vậy chia thôi 7 nước 7 nước là phải to điểm rồi hai điểm còn thắng nữa siêu 7 nước tôi có rất nhiều loại máy CVK 500, CVK 600 tôi có cả bóng bóng đèn soi, đánh bài ống tay áo soi hoặc là anh em có thể chơi bằng cái gì biết không chơi bằng bàn soi mã vạch tôi toàn những công nghệ mới thôi dụng cụ đổi bài dụng cụ đánh bài áo đổi bài kính áp tròng tôi có hết nhé máy bóng máy bao bốn, bỏ đi vào chia nhà tôi sẽ lớn nhất anh em nào có nhu cầu thì liên hệ tôi nhé xin chào anh em đấy nhé gần tới nghe nhé